老板，对不对？ người nói anh sẽ về anh chỉ mong nỗi nhớ em xa em đợi chờ anh chỉ thấy cùng người chung dù có bóng anh gần trôi thì anh đi vắng anh giật buồn vắng anh em mãi một đời Say what? windows